ngủ vui cùng ký ức về trong giấc mơ luôn gọi tên đôi khi tôi muốn cố quên đi nhưng xóa sao ngàn vết sâu thêm trở lại nơi đã từng ngày đó khi ta gần bên rồi một ngày em đã quay lưng trong cơn mưa tháng năm chân lạc bước trên phố quen nơi cơn mưa tôi đi vào để tìm lại đúng nơi trước khi ao ạt cơn mưa tới muốn sửa lại phút giây đã sai cho em sẽ quay ngoảnh lại bởi tình cả tháng năm dành cho em giờ ngân vang ấy ta rồi từng ngày như vẫn thường nắng có xua bớt buồn phiền những ước muốn rồi sẽ phai dần khi giấc mơ qua một đêm trong cơn mưa như bất tận vẫn thấy đâu đây một tiếng cười ánh mắt ấy vẫn chưa tràn dịu dàng khi giấc mơ qua lạc bước trên phố quen nơi cơn mơ tôi đi vào để tìm lại đúng nơi trước khi ao ạt cơn mưa tới muốn sửa lại phút giây đã sai cho em sẽ quay ngoảnh lại bởi tình cả tháng năm dành trôi em vội tan trong mưa dấu chân là bước trên phố quê nơi cơn mưa tôi đi vào để tìm lại đúng nơi trước khi ao ạt cơn mưa tới muốn sửa lại phút giây đã sai cho em sẽ quay ngoảnh lại bài tình ca tháng năm dành cho muốn sửa lại phút giây đã sai cho em sẽ quay quanh lại bài tình ca tháng năm dành cho em vội tan trong mưa